Hạ bước solo đi lang thang 12 giờ phía game vắng lặng Không có bạn, không có bè tôi đã mất hết bạn ngày xưa Bỗng chợt nhớ những ký ức lúc anh em mình như một nhà Nhưng giờ đã hết, không còn ai chỉ làm nỗi nhớ này lạnh giá Đứa thì bỏ game, đứa thì xa cơ, giờ đây chỉ còn lại mình ta Lỡ gặp nhau trên đường đời xin bạn đừng ngoảnh mặt mà đi Khoảng cách rất xa giờ nhóm chúng ta thì nó sẽ không là nghĩa gì Tôi sẽ ở đây và chờ đợi bạn mỗi khi bạn quay lại tìm tôi